Xin chào anh em Hôm nay tôi xin giới thiệu cho anh em một bộ sản phẩm đang hot nhất trên thị trường này về đánh con sóc đĩa chỉ có một mình nhà tôi độc quyền nha anh em nhé Tại sao người ta gọi là cái này người ta gọi là soi mã vạch anh em ạ Tại sao người ta gọi là soi mã vạch sau đây tôi xin giới thiệu cho anh em vài đặc điểm của nó cái ưu điểm của nó này ngày xưa đó là cái lướt tiền hoặc cái thảm giới anh em phải lướt qua nó hoặc là anh em phải đặt trên nó thì nó sẽ báo về dung này về chắc hay là về lẻ nhưng mà nhà tôi đã tiên tiến hơn đây là cái soi mã vạch này anh em ạ anh em chỉ cần để trước nó khoảng 25 đến 30 phân anh em không cần lướt qua nó nha anh em nhé không cần phải lướt qua nó mà anh em đặt sắp xong anh em đặt trực tiếp qua nó cái cục soi này nó sẽ quét qua cái ba đĩa này thì nó sẽ báo về chẵn hay về lẻ nha anh em nhé không cần lướt qua nó đấy đi kèm của cái soi này rất là một cục dung cục dung này có trách nhiệm báo ra về chẵn hay là về lẻ đấy đi kèm theo nó vẫn là các bộ vị không tang các bạn nhá anh em nào địa phương nào hay là đơn vị nào đánh quân gì chúng tôi đều có hết anh em còn alo tôi quân gì chúng tôi có Đấy, nguyên lý hoạt động của nó là lẻ dung một sấp đôi không dung tứ tử dung hai nhé anh em lưu ý thế nhá cái này rất nhỏ gọn này anh em thể ngụy trang vào ví này hay là dán vào tiền hay là để trong giày hay là anh em cho vào đùi hay là tùy theo anh em đánh anh em ngụy trang nhé cái này rất nhỏ gọn đấy mà cực điểm mà nó là nó xoay chuẩn 100 trăm luôn ví dụ đây là một cái ví nha anh em nhá tôi sẽ cho vào cái ví này để tôi test thử cho anh em vài cái bạc đây ví dụ tôi là nguy trang một cái ví này đấy anh em còn đặt chuông trên nó này không ai phải biết được à là anh em để cái dung này tôi cầm này thì một mình tôi biết thôi nhưng tôi quay clip thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nghe độ dung của nó lẻ rung một nha anh em nhớ rõ nhé lẻ rung một này các bạn này Đấy, nghe rất rõ nha các bạn nha ra dung và dung này sấp đôi của nó 100 trăm là không dung này các bạn ạ 100 trăm anh em chỉ cần đặt trên nó cách 25 đến 30 phân là nó sẽ xoay về chẵn này về lẻ cứ tử dung hai nha anh em nha, Đấy, nghe rất rõ sau đây tôi xin đánh thử cho em vài tiếng bạc để cho anh em biết độ chuẩn xác của cái xoay mã vạch này độ chuẩn xác lên từ 100 trăm anh em lưu ý nhá không cần sóc cái anh em chơi người ngoài chơi vẫn có thể chơi được nha anh em nha bởi cái này chỉ xoay qua nó không cần lướt qua nó ngày xưa là cái lướt tiền mình phải lướt qua nó là sóc cái cái này xoay anh em mua về anh em đặt trên mặt nó sẽ xoay đây ví dụ tôi sóc cho anh bạn đặt tôi xong rồi anh em đặt anh em đặt trên nó khoảng hai năm đến ba phân để vị như thế này đấy tiếng này nó rung một anh em nhá chắc chắn là lẻ lẻ anh em muốn đánh tiếng này rất to anh em muốn chắc chắn hơn một tí nữa anh em đặt ra ngoài đấy, nó lại sẽ báo lại rung cho một lần nữa đấy tất nhiên đây là lẻ rồi anh nhé anh em nhé rung một này đấy, các bạn này ba trắng này đấy, rất rõ ràng đấy đấy, sắp tới gì không anh em cần thế này không anh em đặt trên nó đấy, nó sẽ báo về cho anh em về chẵn hay về lẻ tiếng này cũng rung nhá anh em nhá chắc chắn là sắp đôi nhá anh em nhá này tôi mở luôn này đây các bạn nhìn này độ chuẩn xác nó lên tới 100% luôn cái soi này nhà tôi hàng độc quyền nha anh em nhé không đơn vị nào có rồi chỉ cần thế này xong rồi đặt trên nó nó biết về chắn này về này anh em chắc hơn một tí anh em dê ra này lại không dung lại bạc cầu này anh em chắc chắn là sắp đôi này anh em này, vẫn sắp đôi này anh em sau đây tôi xin sóc thử cho em vài tiếng bạn nữa để cho em biết được chuẩn xác của cái xoay mã vạch này như thế nào đây anh em nhé thì em chỉ cần đặt trên nó thôi dung một tất nhiên là về lẻ rồi anh em hiểu không ví dụ anh em muốn chắc thêm một tí nữa anh em lần dây đồng tí này Đấy, lại dung lại một lần nữa là lẻ thế nên tí này là lẻ rồi anh em này tôi mở này ba đen này anh em Đấy. độ chuẩn xác lên tới 100 trăm luôn nha anh em nhé sau đây tôi sóc thử cho em hai cái bạn nữa để cho anh em biết độ chuẩn xác của cái xoay này như thế nào rất dễ đánh anh em chỉ cần sóc xong cả trên nó nó sẽ báo về cú dung để chắn cái này thôi này Đấy, tiếng này lại không dung này anh em này lại sấp đôi này Đấy. độ xoay còn lên tới 100 trăm luôn sau đây tôi xin sóc thử cho anh em một tiếng bạc nữa để cho anh em biết độ chuẩn xác về soi này như thế nào còn đâu anh em nào muốn quan tâm thì anh em cứ alo cho tôi tôi hướng dẫn cụ thể <laughs> Đấy. à, ờ, tiếng này dung một nha anh em nhé chắc chắn là lẻ này tôi mở cho anh em xem đây lại ba đen này đồ đạc rất chuẩn chỉ nha anh em nhé tóm lại là nó anh em thích ngụy trang vào à, ờ, ví hay vào tiền đấy là do anh em còn nó hàng soi 25 đến 30 phân anh em không cần phải sóc cái anh em là người chơi anh em vẫn có thể uh, chiến thắng lên 100 trăm luôn anh em nào có nhu cầu mua hàng nhà tôi ở Hà Nội đi xe đi đình anh em nào quanh quanh đây anh em ờ, gần Hà Nội thì anh em cứ xuống nhà tôi test hàng thoải mái luôn anh em nào xa tôi sẽ gửi tàu xe số điện thoại anh em mua hàng cứ liên hệ 0989 30 30 50 chúng tôi sẽ liên hệ cho anh em anh em cảm ơn anh em xem clip